em chỗ này 5 triệu đây đây xong rồi Tôi nghe điện thoại của ông gọi gì? Gọi anh căng căng tí xem. Mày anh mạnh lên. Bao triệu xíu này. Bốn chục nhá. 1 2 3 4 5 6. 10 giờ ra 5 6 7 8 9 10 bao nhiêu xíu này 10 triệu xíu đây cứ 20 triệu đấy 20 triệu xíu 40 triệu tài chịu quá 10 triệu bán 10 triệu ăn 10 triệu nhé 1 2 1 2 3 9 cái năm xíu rồi 7 8 9 10 có nào đánh ờ, xỉu đâu, tôi ăn nốt cho đây tôi đánh 5 triệu xỉu nữa ừ. 1 2 2 triệu nữa 4 nào là tôi tôi đánh tài nhá, ừ, có ông riêng ra không lẫn của người ta ừ của tôi cả mà à có ông cả ấy đấy tôi ông lấy nhau dạ tài nhá xin nhá một nút bốn chục hai triệu ôi đánh đấy cờ bạc đồ đen mười triệu ba triệu xong này mười triệu xứ này năm triệu tài này 10 triệu xứ này mười triệu tài này năm sáu bảy tám chín 9 hai chục ờ, vào xíu nhá kiếm tài nghe có lục này sạch tài này bán hết tài đi bán hết tài bán hết tài cho bán hết tài nhá ừ, giả luôn anh xỉu xỉu này hai mươi đây hai mươi tôi mười triệu thôi để đến mười một này hai ba bốn này năm này sáu này bảy tám này 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này. Cái Còn thua gì? Mày đen ấy xong này anh vợ sẽ về hai triệu ba triệu vừa tài anh anh to rồi anh nhẹ nếu mà thích thì đánh 5 triệu xíu đây cờ bạc ừ rồi thầy dở luôn này nhưng không biết dở luôn này tài ba triệu nhá đấy quả đấy mà ông đánh căng thì hết ông ấy dở thích thì đánh không quan trọng gì cờ bạc từ tứ kết tay tất tay này Ngày nay đánh liền liền 5 triệu tay này hai mươi xỉu này mười mười tài này hết rồi mày đánh liền thế về quê quê còn 20 triệu sạch tài luôn bán hết tài thì có nghĩa ờ, ờ, bán tài nha tôi ăn tài nhé còn nào đấy không đây tôi còn này đánh mẹ hết tay thôi đi biết đánh ờ. đánh bạc còn không tôi còn 12 triệu tài này chỗ này triệu nhá tôi 17 này chỗ này bao nhiêu 15 15 chỗ này bao nhiêu 10 17 này 15 này là 32 này cộng 10 là 42 đúng không? Ừ. Ăn hết tài này. Xỉu xỉu nhá. Chào tất cả anh em nhé. Thì là muốn chơi, muốn thắng trong tất cả sân chơi cờ bạc thì đương nhiên mình phải có đồ chơi, thiết bị tốt thì mình mới có thể thắng được. Nhưng à, với cái thời buổi hiện nay, khi anh em đến sân chơi người ta thì à, đồ đạc thì anh em không nhận luôn vào sân chơi được thì làm sao để mình có thể thắng được thì hôm nay tôi xin làm cái video giới thiệu về những đồ chơi công nghệ về tài xỉu về bầu cua đây là hai cái sản phẩm mới nhất tiên tiến nhất của công ty chúng tôi đây là sản phẩm độc quyền thì à, với hai cái sản phẩm này của chúng tôi thì anh em hoàn toàn anh em có thể đến bất cứ sân chơi lớn nhỏ nào anh em chơi anh em đều có thể giành chiến thắng thì à, trước tiên tôi sẽ giới thiệu luôn anh em về đồ chơi tài xỉu thì đây là cái máy phân tích báo dung hột tài xỉu thì có nghĩa khi anh em đến bất cứ sân chơi tài xỉu nào anh em chỉ cần là mang cho mình sắm cho mình một cái máy này anh em đút vào trong người là tự động nó sẽ phân tích và nó báo dung cho mình biết được ra tài hay ra xỉu mình chơi anh em nên nhớ nhé mình đến sân chơi là chỉ là hột nắp đĩa hoàn toàn người ta và trực tiếp người ta làm cái thì sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh em độ hiệu quả nó liệu cái bộ đồ chơi này có thể giúp anh em chơi giúp anh em kiếm tiền và cuối cùng là giúp anh em giành chiến thắng hay không nhé thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít hột tài xỉu đây đây là hột tôi đã ngâm hết vào cái bát nước muối anh em nhìn hột là nổi hết đúng không thì đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu ra đấy tôi sẽ lau khô đi anh em nhé đấy lau khô đi thì à, hột nó nổi hết thì chính đó anh em là đây là hoàn toàn hột trợ luôn đấy lau khô hết đi này đây là cái thanh nam châm anh em nhé đây thanh nam châm cực mạnh luôn tôi sẽ thử luôn anh em này không hề hít này không hề hít này không hề hít này anh em gì này không hề hít cái nắp này nếu mà nắp bịt nắp camera thì nó sẽ chặt nhưng nắp này là hoàn toàn bình thường không hề hít anh em nhé không hề hít đĩa này hoàn toàn bình thường không hề hít thì chính đó anh em là nắp đĩa hột này là hoàn toàn bình thường đây tôi xoay luôn đồng hồ này cho anh em xem này xuyên hết này anh em chưa xuyên hết này ok chưa xuyên hết này ok chưa anh em đấy hột nắp đĩa là hoàn toàn bình thường thì cách chơi rất là đơn giản thì khi mình đến sân chơi người ta hột nắp đĩa người ta anh em mang theo máy này khoảng cách tối đa của nó là 6 mét có nghĩa tốt nhất là 5 mét thì 6 mét nhiều khi nó còn rung nó còn hơi chập chờn nhưng 5 mét đổ lại là ok nhất đấy có nghĩa là 5 mét đổ lại là anh em phải chơi và nó báo cho mình biết kết quả chuẩn xác nhất thì cách chơi thì khi mình đến sân chơi mình bật máy rung lên còn đây là cái sản phẩm độc quyền của công ty chúng tôi nên tôi sẽ để đảm bảo tính bí mật của nó thì tôi sẽ test qua anh em còn anh em thực sự thấy cần thì anh em cứ qua trực tiếp công ty tôi tôi sẽ test hàng thử hàng và hướng dẫn anh em cách sử dụng cái bộ đồ chơi này sản phẩm này chơi rất là dễ anh em kể trẻ con người ta cũng có thể chơi được rất là dễ sau đây tôi sẽ đánh luôn cho anh em này khi mình đến sân chơi mình bật cái máy lên mình lại đút vào túi quần túi áo hoặc trong quần xịt nói chung là bất cứ vị trí nào mình có thể cảm nhận độ rung là ok thì uh, khi mình vào sân chơi thì ba phát đầu tiên anh em không đánh để làm sao để máy nó thu cái âm của hột và nó phân tích nó báo rung mình biết đây ba phát đầu tiên tôi không đánh nhá ván này này 6 điểm này tiếp tục này 16 điểm này mở này 9 điểm này bắt đầu tôi sẽ đánh luôn cho anh em xem này như con này cái máy này nó báo dung tôi biết chắc chắn con này ra xỉu nhá đấy mở này anh em chưa 9 điểm xỉu sau khi mình sóc xong là nó sẽ phân tích về cái máy này và máy này nó sẽ báo dung rồi mình biết thôi rất là đơn giản thôi tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay đánh lên cho anh em xem như con này cái máy này nó báo dung tôi biết chắc chắn là này ra xỉu rồi mở này 10 điểm xỉu anh em chưa rất là chuẩn xác đúng không anh em sóc mạnh sóc nhẹ cũng được đến sân chơi người ta hột nắp đĩa người ta mang theo cái máy dung này là mình biết trước kết quả rồi 100 trăm món này ra xỉu rồi 6 điểm xỉu anh em chưa rất là ok đúng không anh em đây để sát đây cho anh em nhìn nó dễ này ván này chắc chắn tôi sẽ đánh tài nhé mở này anh em chưa 11 điểm tài đánh tiếp cho anh em một ván nữa này sau đó tôi giới thiệu anh em về đồ chơi bầu cua nhé như con này cái máy báo dung này nó báo tôi biết chắc chắn con này sẽ ra tài này mở này 13 điểm tài anh em chưa rất là chuẩn xác luôn đấy thì à, đây cái máy dung này thì à, nhiều anh em thắc mắc thì anh em hỏi là thứ nhất là khi bình thường như tôi test trên video cho anh em nó chuẩn xác như này nhưng khi anh em vào sân chơi liệu có chuẩn xác không thì tôi xin thua luôn với anh em khi vào sân chơi nếu mà điều kiện yên tĩnh thì nó sẽ báo cho biết được chuẩn xác 100 trăm còn nếu mà trường hợp sân chơi nó rất là ồn thì máy này nó có khả năng là nó triệt âm được những cái tiếng ồn có nghĩa là triệt phá những cái tạp âm của nó thì độ chuẩn xác của nó rơi vào tầm 90 phần trăm anh em nhé Nói chung là anh em chỉ cần có máy này là anh em sẽ là người giành thắng còn đây là sản phẩm độc quyền của công ty chúng tôi anh em nhé hiện nay trên thị trường là rất là nhiều hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng khi em lấy hàng thì nếu mà anh em nào mà chưa từng lấy sản phẩm của công ty chúng tôi thì anh em có thể qua trực tiếp công ty tôi test hàng thử hàng trực tiếp cái đầu tiên là anh em biết địa chỉ cửa hàng để sau này thứ nhất là anh em có thể trao đổi những có cần những đồ gì anh em còn liên lạc cho chúng tôi để chúng tôi tư vấn anh em còn thứ hai là để đảm bảo là mình lấy được những bộ đồ chơi tốt những thiết bị hay mình chơi giúp mình kiếm tiền thì em qua trực tiếp cửa hàng test hàng thử hàng thoải mái luôn công ty chúng tôi những nhân viên rất là nhiệt tình hướng dẫn đầy đủ cho anh em để anh em chơi và sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em về những cái bộ đồ chơi bầu cua thì đây là cái máy báo rung bầu cua thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít hột một cái đĩa của một cái nắp hoàn toàn là những đồ là tôi mua ở chợ về anh em nhé đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột bầu cua đây lấy ngẫu nhiên ba hộp bầu cua anh em nhé đấy giờ trước khi tôi test cho anh em thì cũng như thường lệ tôi sẽ thử cho anh em để chứng minh anh em thấy là cái nắp cái đĩa hột là hoàn toàn bình thường thì đây là thanh nam châm tôi thử luôn anh em nếu mà là hột bịt nó sẽ chặt như hột hoàn toàn bình thường đĩa cũng vậy hoàn toàn bình thường nếu mà đồ bịt nó sẽ chặt luôn cái nắp cũng vậy anh em nhé anh em thử rất là đơn giản thôi anh em mang theo cái cục nam châm anh em thử anh em chỉ cần đưa vào cái nắp này nếu mà đồ bịt nó sẽ hít chặt còn đây là nắp đĩa hột là hoàn toàn bình thường thì à, cách chơi của cái máy rung này thì nó rất là đơn giản mình đến sân chơi mình bật cái máy rung rồi lên anh em nhìn này cái máy rung thiết kế rất là nhỏ gọn anh em nhé đấy khi anh em đấy này nó có tem có mã nó này đấy của sản phẩm công ty chúng tôi nó có tem mã đầy đủ luôn đấy thì khi đến sân chơi bật máy lên thì ba ván đầu tiên anh em không đánh để làm sao để máy nó thu âm nó thu được nhận biết tất cả những cái mặt của hột bộ cua và nó phân tích báo dung ra cho mình biết được kết quả chuẩn xác nhất nha anh em nhé bật lên này ba ván đầu tiên tôi không đánh nhá mở này hai tôm một cua một ván không đánh này hai ván không đánh này hai cua một nai ván tiếp theo cũng không đánh tiếp này mở này một nai một gà một tôm Đấy, bắt đầu tôi sẽ đánh cho anh em xem này như con này cái máy bao dung nó báo tôi biết chắc chắn 100 trăm đây để luôn đây cho anh em xem này tôi dễ này 100 trăm con này tôi sẽ đánh con cá anh em nhé mở anh em xem này anh em chưa có cá có gà có cua Đấy, rất là chuẩn xác tiếp tục này đây tôi để cái này sát đây để cho anh em nhìn nó dễ nhé như thế này cái máy báo dung nó báo tôi biết chắc chắn 100 trăm nó sẽ ra con tôm anh em nhé tôi mở anh em xem này anh em chưa một tôm một nai một bầu Đấy, chuẩn luôn tiếp tục này đến sân chơi người ta cho người ta làm cái hột nắp đĩa người ta anh em mang theo cái máy dung này là anh em có thể biết trước kết quả chơi và cuối cùng mình sẽ là người giành thắng thì máy báo dung này rất là êm anh em nhé máy báo rất là êm để người ngồi bên cạnh trong đêm tối yên tĩnh cũng không ai có thể phát hiện ra được đây như con này máy nó báo giúp chúng tôi biết chắc chắn sẽ con cua nhé đây tôi mở cho anh em xem luôn này anh em chưa một cua hai con tôm luôn đấy, rất là chuẩn tiếp tục này như con này cái thiết bị báo dung nó báo tôi biết chắc chắn 100 trăm con này sẽ ra con tôm anh em nhé tôi mở cho anh em xem này anh em chưa một tôm một bầu một cua test cho anh em hai ván nữa nhé này tôi sóc nhẹ này Đấy, không nhớ anh em phải sóc nhẹ của báo không sóc mạnh của báo không thì đều báo hết anh em nhé 100 trăm ván này sẽ báo cho tôi biết chắc chắn có con nai anh em nhé mở này anh em chưa đây một nai hai bầu hỏi rất là ok tiếp tục đây một trăm trăm bữa này máy báo tôi biết chắc chắn con cua này mở này mở anh em xem này anh em chưa hai cua một tôm Đấy, tôi tắt cái máy báo dung nhé thì đây anh em này đây là hai cái sản phẩm mới nhất hàng cao cấp của công ty chúng tôi thì à, đây nó có đầy đủ tem mát đầy đủ luôn đấy thì khi anh em hiện nay trên thị trường rất là nhiều hàng giả hàng nhái là hàng kém chất lượng nên khi anh em lấy sản phẩm này tốt nhất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 điểm hai địa điểm của công ty chúng tôi đấy, test hàng thử hàng trực tiếp và sẽ được nhân viên công ty hướng dẫn cho anh em xem những đồ chơi thiết bị tốt để anh em chơi thì ngoài hai sản phẩm về bầu cua tà xỉu ra chúng tôi rất là nhiều đồ chơi khác nhau về thiết bị bịp như sóc đĩa bài ná đá gà và trực tiếp lập trình ra những game bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên điện thoại Đấy, rất là nhiều game để giúp mình chơi hoặc những game online trực tuyến đều để giúp anh em có những thiết bị có đồ chơi hay để mình chơi thì với 15 năm trong những vực về đồ bịp công nghệ cao thì sẵn sàng tư vấn chia sẻ anh em những kinh nghiệm để mình chơi có những đồ chơi thiết bị tốt để mình chơi mình áp dụng vào sân chơi sòng sới của mình đây thì anh em nhìn hoàn toàn không có gì thì à, anh em cần quan tâm thì kết bạn hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại hiển thị màn hình thôi xin cuối cùng tôi xin à, kết thúc video đây chúc tất cả anh em giành thắng trong mọi sân chơi mình xin chào anh em